Phân tích, dự đoán và soi kèo bóng đá trận Indonesia gặp Việt Nam diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 năm 2023 trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Trận đấu ở vòng bán kết lượt đi giải AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam được xem là cuộc đấu cân sức cân tài của hai đội. Thời gian gần đây, những cuộc gặp giữa hai nền bóng đá đã tăng lên khá nhiều, từ cấp độ cao nhất cho đến các cấp độ như là U23 và U19. Do đó mà cuộc chiến giữa huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong và thuyền trưởng Việt Nam Park Hang-seo cũng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Trong quá khứ, Indonesia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi đối với tuyển Việt Nam. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam đã 25 năm chưa biết đến mùa chiến thắng trước Indonesia ở giải đấu số 1 khu vực. Trong trận đấu giữa Indonesia và Philippines đã có chiến thắng là 2-1. Điều đáng nói ở đây Indonesia rất cần một kết quả có nhiều bàn thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng A với Thái Lan. Nhưng các cầu thủ lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn và đành chấp nhận kết quả 2-1 khi kết thúc trận đấu. Qua đó mà Indonesia với tư cách là nhì bảng A AFF Cup 2022 sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam, đội nhất bảng B ở trong trận lượt đi vòng 4 đội mạnh nhất ở sân vận động Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Trận gặp Việt Nam tới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã rất lo ngại về an ninh và trận lượt đi giữa Việt Nam và Indonesia đã được dời thời gian đẩy lên đá sớm vào lúc 16 giờ 30 phút. PSSI dự kiến là sẽ phát hành hơn 70.000 vé ở trận này. Trong những cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Shin tae đội tuyển Indonesia chưa từng giành thắng lợi khi đối đầu với đội bóng thường được gọi là những chiến binh sao vàng. Cụ thể, ở cấp độ chuyên môn, đội tuyển quốc gia Indonesia đã từng bị Việt Nam vùi dập 0-4 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6 năm 2021 và hòa 0-0 ở AFF Cup 2020 vào tháng 12 năm 2021. Ở cấp độ U23, đội tuyển U23 quốc gia đã trở thành đối thủ của Việt Nam sau trận thua ba bàn không gỡ ở vòng sơ loại SEA Games 2022 vào tháng 5 năm 2022. Ngoài ra, đội tuyển Indonesia cũng đang có trong tay đội hình chất lượng với những cầu thủ trẻ tài năng đang chơi bóng ở nước ngoài như là hậu vệ Asnawi, Mankolam, trung vệ Enkan Bagot, tiền vệ Witan Suleiman, Egi Molana. Bên cạnh đó thì Indo cũng tận dụng tốt nguồn lực kiều bào để bổ sung sức mạnh cho đội tuyển. Với những gương mặt nổi bật như là hậu vệ Judy Ahmad đã từng chơi ở giải Ngoại Anh và Sandy Wan đã chơi ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Nhập tịch những cầu thủ chất lượng như là tiền vệ Mark gốc Hà Lan, tiền đạo Iliza Spasojevic, gốc Montenegro. Ở lượt trận bán kết này, đội tuyển Indonesia đã phải đón nhận những hung tin khi thủ thành số 1 của đội bóng này là Nadel Agawinata đã bị chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở hai trận bán kết sắp tới. Agawinata đã có pha va chạm với Stefan Strok ở trong trận đấu gặp Philippines và phải rời sân ngay ở phút thứ 22 của trận đấu. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Indonesia được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trên thực tế, các nhà đương kim Á quân của giải đấu đã thể hiện một phong độ ổn định ở vòng bảng. Indonesia đã đánh bại được Campuchia, Brunei, Philippines và cầm hòa Thái Lan. Ở bên phía đối diện, đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng 3-0 trước Myanmar để vào vòng bán kết với ngôi nhất bảng B. Ngay sau chiến thắng thì các cầu thủ và ban huấn luyện đã tức tốc di chuyển sang Indonesia ngay trong đêm để chuẩn bị cho trận bán kết. Bước vào trận gặp Myanmar, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định tung ra đội hình mạnh nhất để tiếp đón đội bạn. Ba mũi tấn công đó là Tiến Linh, Tuấn Hải và Văn Quyết. Trong khi đó thì sự có mặt của Văn Hậu, Hồng Dũng, Quang Hải, Tấn Tài cũng đã mang đến nhiều giải pháp tiếp cận không thành. Với sức mạnh tấn công của tuyển Việt Nam thì họ đã ghi được hai bàn trong hiệp 1 và một bàn trong hiệp đấu thứ hai. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch AFF Cup 2022 huấn luyện viên Park Hang-seo đang nắm trong tay đội hình mạnh nhất của bóng đá Việt Nam. Với ít nhất là hai đội hình có chất lượng tương đương nhau. Trong đó gồm nhiều gương mặt nổi bật như là Tiến Linh, Quang Hải, Hùng Dũng và Hoàng Đức. Như là chia sẻ của nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông đánh giá cao sức mạnh của Indonesia. Tuy nhiên thì ông Park cũng tự tin khẳng định Việt Nam sẽ vẫn thắng Indonesia. Về phong độ gần đây của Indonesia và Việt Nam Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích bất bại khi thắng 3, hòa 1, ghi được 12 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Đội quân của luyện viên Park Hang-seo vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Với thành tích ấn tượng này, đội tuyển Việt Nam cũng đã đi vào lịch sử khi đang là đội giữ sạch lưới sau vòng bảng ở 3 kỳ AFF Cup liên tiếp. Không chỉ giữ trắng lưới, Việt Nam cũng là đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai, được 12 bàn bằng với Indonesia sau Thái Lan tính cho đến lúc này. Trong khi đó, Indonesia cũng cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm. Đội quân của huấn luyện viên Shin cũng bất bại với 3 thắng, hòa 1, ghi được 12 bàn và để thủng lưới 3 bàn ở vòng bảng. Tất nhiên thì ngoại trừ Thái Lan là thuốc thử đúng nghĩa, ba đối thủ còn lại mà Indonesia gặp ở vòng bảng là không có mạnh. Thế cho nên trận gặp Việt Nam sắp tới sẽ là cơ hội để đội bóng xứ vạn đảo chứng minh được sức mạnh thực sự của mình ở AFF Cup 2022. Những thông tin về lực lượng của hai đội trong cuộc đối đầu với Myanmar. Sau khi có kết quả có lợi trong hiệp 1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chủ động rút một loạt các trụ cột như là Tiến Linh, Hồng Dũng, Tuấn Tài, Văn Hậu đi ra nghỉ ngơi để giữ sức cho trận bán kết gặp Indo. Ở chiều ngược lại thì ông thầy người Hàn Quốc cũng đưa một số cầu thủ quan trọng khác như là Văn Đức, Hoàng Đức vào sân để làm nóng, có sẵn nhịp thi đấu cho chuyến làm khách sắp tới. Điều mà khiến ông Park lo lắng nhất sau trận thắng Myanmar có lẽ là chấn thương cổ chân của Hồng Duy Hậu vệ này đã phải ra về với bước đi tập tĩnh sau trận và nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận bán kết lượt đi ở Jakarta. Phía bên kia, Indonesia cũng chịu tổn thất nặng nề khi thủ môn số 1 là Nadel Agawinata gặp chấn thương. Phải rời sân ở phút thứ 22 trong trận gặp Philippines. Thủ môn sinh năm 97 này nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ giải đấu sau khi tuyển Indonesia kết thúc bảng A. Việc thiếu vắng thủ thành được mệnh danh là Kepa Indonesia – sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của chủ nhà. Về đội hình dự kiến của hai đội Đội tuyển Indonesia Các cầu thủ dự kiến Fandin Ayanto Mangkolam Ritho Aran Klok, Suli Tiawan Suleiman Kumbaya Maulana và Ferdinand Đội tuyển Việt Nam các cầu thủ dự kiến thủ môn Văn Lâm, các cầu thủ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức và Tiến Linh. Về tỷ lệ kèo trận bán kết Việt Nam-Indonesia Trận bán kết thứ nhất Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 16 h 30 ngày 6 tháng 1 trên thánh địa của sân Bung Cho dù nằm khách nhưng mà các chiến binh sao vàng đã được nhà cái đánh giá nhỉnh hơn qua mức kèo chấp là 1 trên 4 trái. Đây cũng là sự hợp lý bởi vì dòng vàng đã thể hiện được bản lĩnh của một ứng cử viên chức vô địch khi đã thắng 3, hòa 1 sau 4 lượt trận thi đấu mà không để thủng lưới bàn nào. Trong khi Indonesia cũng thể hiện được bản lĩnh của nhà Á quân AFF Cup khi cũng thắng 3, hòa 1 sau 4 lượt trận ra quân. Những chú chim kim xí điểu đã ghi được 12 bàn thắng và để luật lưới 3 bàn. Qua đó, xếp dưới Thái Lan do kém vào chỉ số phụ. Tuy nhiên thì với việc thua kèo tới 4 trên 5 lần đụng độ gần đây, cho nên khả năng trắng tay ngay ở sân nhà của đội bóng xứ vạn đảo là rất dễ xảy ra. Nhận định và dự đoán kèo châu Á Nhìn vào thành tích soi kèo Indonesia và Việt Nam cho thấy đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn và ngang tài ngang sức bởi vì thành tích ấn tượng của hai đội tuyển thời gian vừa qua. Với đội chủ nhà Indo thì họ thi đấu xuất sắc khi đã có mạch bất bại lên con số là thứ 7 mà trong đó có tới 6 chiến thắng ở trên mọi mặt trận. Vì thế, đây sẽ được dự đoán là trận đấu khó khăn cho đội khách. Còn với đội tuyển Việt Nam, họ có thành tích tốt hơn cả đội chủ nhà khi cũng có trong mạch 8 đến 9 chiến thắng trong tất cả các mặt trận. Vì thế mà họ cũng không dễ bị bắt nạt ở trong trận này. Cho dù phải làm khách, song một kết quả hòa sẽ làm hài lòng người hâm mộ Việt Nam khi trận lượt về diễn ra ở sân Mỹ Đình. Điều này hoàn toàn có thể khi hai trận hành quân mới nhất đến Indonesia họ chưa từng thua ở đây. Do đó mà lựa chọn kéo Indonesia sẽ an toàn hơn và thuận lợi hơn. Nhận định và dự đoán kèo tài xỉu Cả Indo và Việt Nam đều cho thấy được khả năng tấn công và gây bàn tốt. Những trận đối đầu trước đây do hai đội cũng thường xuyên xuất hiện những kịch bản tương bừng bàn thắng. Đơn cử như là 8 lần chạm trán gần đây giữa Indo và Việt Nam ở mọi đối trường. 7 trận khép lại với tối thiểu là 3 pha lập công. 5 trận trong số đó có ít nhất là 4 bàn thắng. Trong vòng 15 trận của Indo tính từ tháng 12 năm 2021 thì có tới 12 trận kết thúc với nhất là 3 bàn thắng được ghi. Có 7 trên 9 trận sân khách trước đó của Việt Nam tính trên mọi đấu trường cũng đã khép lại với nhất là 3 pha lập công. Những thông tin cho thấy được khả năng nổ tài ở trận Indonesia và Việt Nam sắp tới rất hứa hẹn về mặt lý thuyết. Thế nhưng thông tin đáng quan tâm đó là cán cân thị trường trước giờ bóng lăn lại đang ủng hộ kịch bản khô hạn bàn thắng Thời điểm đầu tiên đưa trận đấu này lên sàn giao dịch, nhà cái để kèo tài xỉu ở mức là 2, 1 trên 2. Kèo tổng bàn thắng chính sau đó đã đổi sang mức là 2, 1 trên 4, cho thấy được là khả năng có nhiều pha lập công trong 90 phút sắp tới ở trên sân Bunkano không được giới chuyên môn đánh giá cao. Trận đấu thuộc khuôn khổ lượt đi vòng bán kết AFF Cup, cho nên cả Indo và Việt Nam đều hứa hẹn sẽ thi đấu thận trọng. Việt Nam được đánh giá cao hơn Indo với mức chấp là 1 trên 2 theo handicap nhưng rõ ràng là đội bóng xứ Vạn Đảo chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt. Nhận định về kèo hiệp 1 Với lợi thế sân nhà, cùng với thành tích bất bại trước Việt Nam tại AFF Cup, thì ông Shin Tae-yong sẽ chỉ đạo các học trò tấn công ngay từ đầu, tìm lợi thế. Ở chiều hướng ngược lại, hàng thủ Việt Nam thi đấu vô cùng chắc chắn khi chưa để lọt lưới bàn nào ở vòng bảng AFF Cup 2022. Vì thế mà các chuyên gia dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.